Công Sơn đã nói hãy đi đến ờ, sự tận cùng của tuyệt vọng rồi sẽ thấy cứt lợn đẹp như một bông hoa học cái phần sau là mình nói Đây, bây giờ mình sẽ chơi tiếp cái môn uh, lấy cái uh, cái gọi là cây ghế con chó này nó kinh lắm mày sao là ở một một phát là nó phẳng nó sẵn hết nó không chừa lại cho mình cái gì hết nó hở ra một cái là nó mò tới là nó quất nó quất sạch luôn không chừa lại cho mình cái gì hết à, bữa nướng cùng thịt nó đã quất hết cùng thịt rồi mấy cái bếp nóng về mình nó nó có thể treo lên mà nó quất được cục thịt không ngờ cái bọn chó này nó kinh quá nó hành tinh hết rồi nó sắp biết nói rồi biến cho mày thịt mày luôn á tao nướng mày bây giờ á ồ thế thôi bây giờ là 7 giờ tối 7 giờ sáng là 7 giờ tối bây giờ là 7 giờ tối thì à, nói chung ở đây tối cái là nó tối thui à. có leo lắc mấy ánh đèn ở trên à, ở trên núi người ruộng rẫy đồ của người ta thôi chứ đây không có cái gì cả có một ảnh trăng nó lu lu ở sau ờ, đám mây rồi phi hành tỏi cho nó thơm nè phi hành nó nó thơm nè cái này mình cứ ướp mắc khén rồi Đấy, ở đây với đồng bào ta nó mắc khén không sạch thịt uh, ờ, vô nè nó ở dưới thằng ăn chay nó cho mình ăn chay không à mình đi chơi mọi người thấy sao nhỉ một cái bếp outside uh, một cái ờ, nhà gỗ hoặc là cấm lều thấy cũng khá hợp lý á cho hai ngày cuối tuần ở đây nó không phải gọi là Đà Lạt nhưng mà ở đây là trong rừng thực sự mình lên Đà Lạt thì ờ, mình không thích vào thành phố cho lắm thành phố giờ trung tâm giờ nó như Sài Gòn vậy kẹt xe rồi đủ kiểu mặt mệt vô rừng đi sống cho nó khỏe là rau ờ, cải cúc trên này gọi là cải cúc mà ô ừ hợp lý nó ngọt nói chung là có tiền cũng không sống được như vậy đâu các bạn dù bạn giàu cỡ nào bạn có điều kiện cỡ nào thì bạn sẽ không sống được như vậy nếu đúng lại là bạn phải có đam mê thì bạn mới vác cái xác lên đây sống kiểu này được Thấy không buổi tối mà nấu ngoài trời phía sau là ánh đèn rồi tối vô nhà dăng cái giọng ngủ ton tem ton tem và lũ chó nó nằm kế bên chung ở đây cũng vui hợp lý anh em sống với nhau cũng hợp hòa bình nói chung chủ nhà này mình mới biết nó từ cái lúc mà mình đến đây thôi chứ cũng có biết gì đâu thế thôi còn tinh thần min nó ở chỗ đó anh em chơi với nhau là như vậy không cần phải biết nhau ôi trời ơi phê loại mặt ta thơm à, bây giờ mình sẽ vô nhà mình rót một chén rượu và hy vọng cái lũ chó nó không quất của mình đi vô đi vẫn còn rượu anh em ơi thành quá ôi giời ơi bá phê lời phê ôi giời ơi cái bọn chó này mẹ mày mà anh của tao là tao nướng này đấy ôi mày bữa mày biết của tao hết hai lần thịt rồi đây mình có một ít nấm nữa à, phải mua nãy tính đi mua nấm về cho ăn cây nó ăn mẹ mua xong gọi điện cho nó hôm nay em đi em em đi cắm trại rồi ừ mình đi chạy luôn đi nó bữa nay nó chạy uh, tour min adventure gì ở đà lạt nè rồi mình cho nấm vô à, ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu chứ bỏ nhiều quá ăn không hết nó mình xẹo đi hợp lý bên nồi ra thực sự uh, ai cũng nghĩ mình là đang uh, hành hạ bản thân rồi sống khổ sống sở nhưng mà không hề đây đây mới là hùng đây mới là bụi bụi mới là hùng bụi đang hùng đang đi tìm bụi chứ thật sự cuộc sống mình quen với cuộc sống dân dã nông thôn từ bé rồi và lớn lên cũng vậy cũng vẫn thích uh, nấu ăn kia vẫn thích dân dã này nọ chứ cũng thích cà phê đấy đây mới là hùng đấy oi rồi oi về chưa rồi đợi lửa nó cháy hết cái đã xong rồi mình sẽ cho thêm uh, mình cho xuống mình ngồi mình nhâm nhí Đấy, khi nào nó nguội mình lại bỏ lên bếp Đấy. còn cái này à, cho nó cơm lên cho nó chảy tí mình ăn chảy cho nó phê má lúc cần cháy không cháy lúc cần cháy thì nó cháy bà nội nữa đây đây là thịt xào nấm uhm, ngon khỏi mình chấm ô, nói chung là phải chấm má mày chó mày, mày nhào tới tao nướng mày luôn á à. trong trên một cái thùng lũng ở dưới kia là một cái thùng lũng cứt heo à đây gọi là thùng lũng cứt heo không phải là nó có cứt heo đâu mà người ta trồng gâu á người ta làm đất không, người ta bón cứt heo á nó thú quắc à mà mưa xuống hết thú nói chung cứt heo cũng thơm mà chúng ta ăn cứt một cách gián tiếp mà nói thấy ghê không mình thì không ăn thịt chó nhưng mà mấy mấy con chó này thằng quỷ thái nó để cho đói quá chó người ăn chay rồi chó không cho ăn chay kêu nó mày mang cái xô luôn rồi bún á để xong rồi trưa mình ra mình lấy vậy cho nó ăn không chịu em cho nó ăn chay ừ cho nó ăn chay má con này nó ăn mày luôn ừ, rồi rồi à nãy giờ cho lên là mình chơi tiếp rồi cái cục lửa dâu cái là ân lần đây là giây phút tự tế với bản thân tính tới đi một ngày nào đó các bạn cũng phải nhận ra rằng ồ bấy lâu nay mình chưa tự tế với bản thân oh có người ta cứ tự dối mình trong cái thói quen đã cũ nhưng mà thói quen thôi mà thì mình học cách quen với thói mới tối hôm nay ờ, sẽ được ngủ một giấc ờ, rất là kỹ đây ăn thịt ăn rượu no say đây là những cái thứ mình thiếu trong ờ, hơn một tháng qua sau một tháng qua mình bị mất ngủ bị căng thẳng bị mất ngủ oh. mà thôi kệ đi cuộc sống còn niềm vui thì khi nào còn niềm vui thì mình vẫn cứ phải vui mà không còn niềm vui thì ừ thì mình cứ phải tạo ra niềm vui cho mình để sống biết sao vậy. oh rồi bây giờ là tới tiết mục tiết mục này là tiết mục nấm à, bây giờ là hơi lân lân nha rượu này hơi nặng má nó ủ men nhiều mà nó ủ hơi nặng rượu này là nó lấy men nó ủi trái dầu à qua nè tao nướng mày nha chó cuộc sống mà cứ tận hưởng đi kệ mẹ những cái ổ gà trên đường đi cứ tận hưởng chuyến xe của đời mình đến đâu mình đến đó cho dù bạn có ngồi nhầm chuyến xe buýt thì bạn vẫn phải tới bến đi cho tới bến tới đâu mình hay tới đó chuyến xe của đời mình không có ai tận hưởng dùm cho mình đâu mình cứ việc tận hưởng thôi rồi bảo hãy thôi đặt ra những quy tắc thế này phải thế này phải thế nọ thì cái chuyến xe của các bạn nó cũng rất là ok mặc dù nó hơi sập sình nhưng mà nó cũng uh, <laughs> cũng lắc lư cũng dập nhiều Thôi, bye bye bây giờ để cho mình ăn một cách thoải mái nha cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái clip sau xin chào toàn thể đồng bào cả nước hôm nay gia đình chúng tôi ăn cơm hết rồi